Kính chào bà con, sau đây là cập nhật bản giá tiêu và cà phê hôm nay ngày 9 tháng 2 Giá tiêu hôm nay ngày 9 tháng 2 tăng 500 đồng cho đến 1.000 đồng trên kg Tại các vùng trồng trọng điểm, hiện giá tiêu trong nước dao động trong khoảng là 17.500 đồng cho đến 61.000 đồng trên kg Cụ thể giá tiêu tại một số địa phương hôm nay ngày 9 tháng 2 năm 2023 như sau Tại chư xe Gia Lai 57.500 đồng Đắk Lắk 59.000 đồng Đắk Nông 59.000 Bình Phước 60.500 đồng Đồng Nai 60.500 đồng Bà Rịa Vũng Tàu 61.000 đồng Tiếp theo đây là giá cà phê hôm nay ngày 9 tháng 2 Giá cà phê trong nước chạm mốc 44.000 đồng trên kg Giá cà phê à, hôm nay ngày 9 tháng 2 tăng 700 đồng trên kg. Hiện dao động trong mức là 43.400 đồng cho đến 44.000 đồng trên kg. Hiện giá cà phê nhân xô à, cà phê nhân cà phê tươi tại tỉnh Lâm Đồng, các huyện như Bảo Lộc, Di Linh, Lâm Hà, giá là 43.300 đồng cho đến 43.400 đồng trên kg. Tại tỉnh Con Tum, Đắk Lắk, Gia Lai giá là 43.900 đồng. Đắk Nông giá là 43.900 đồng cho tới 44.000 đồng. Tại tỉnh Lâm Đồng thì 43.300 đồng, con tùm 43.900 đồng. Trở lại 43.900 đồng, Đắk Nông 44.000, Đắk Lắk 43.900 đồng. Trên đây là cập nhật giá hồ tiêu cà phê hôm nay ngày 9 tháng 2. Đến đây là hết. Kính chúc bà con nhiều sức khỏe, an lành tạm biệt và con hẹn gặp lại với con trong clip tiếp theo tạm biệt